mạo phạm trận đồ trấn yểm sông tu lịch người bỏ mạng tài sản tiêu tán gia đình tan nát giáo sư trần quốc vượng căn dặn đội trưởng xây dựng rằng đây là trận đồ bát quái yểm trấn giữ cửa thành đại la từ thế kỷ thứ 9 cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân sau đó những chuỗi ngày kinh hoàng bắt đầu có bạn bè mách ngoài Hải Phòng, có ông thầy Pháp rất hay. Thế là ông Cường liền phóng xe đến đó mời thầy về trừ tà giúp. Nhưng khi biết sự tình thì thầy Pháp bỗng trừng mắt nói Này, chỗ âm khí nặng nề, sức tôi không trừ được. Các bạn thân mến, bắt đầu vào tháng 6 năm 2001, công ty liên doanh xây dựng VIC trúng thầu gói thầu bởi dự án cải tạo hệ thống thoát nước Hà Nội. Công việc cụ thể là nạo vét và kè đá bờ sông Tô Lịch. Thế nhưng hàng loạt sự kiện kỳ lạ cũng bắt đầu từ đây. Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Hùng Cường, đội trưởng đội xây dựng số 12, trực tiếp chỉ huy thi công đoạn sông qua làng An Phú, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thì những sự việc dĩ thường xảy ra có thể là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cũng rất có thể là chuyện tâm linh. Và bản thân ông là một trong những người trực tiếp trải nghiệm. Trước khi thi công, ông Cường có mời ông Phạm Ngọc Anh, kỹ sư thủy lợi làm chuyên viên kỹ thuật. Lúc đến khảo sát hiện trường, ông Ngọc Anh phát hiện ở bờ sông thuộc làng An Phú có một ngôi đền rất lớn. Hỏi ra thì mới biết đây là ngôi đền Quán Đôi, thời nhà Lý khi đó, ông Ngọc Anh nói với ông Cường rằng Cậu không nên nhận thi công đoạn sông này, nguy hiểm lắm. Sau này nghĩ lại, ông Cường đã rất ân hận vì lúc đầu không nghe theo lời khuyên này. Chuyện quỷ dị liên tục xảy ra. Ngày 15 tháng 8 năm 2001, ông Cường vừa thắp nhang làm lễ ở đền Quán Đôi, vừa cho máy ủi, máy xúc xuống bờ sông khởi công. Đột nhiên, lửa trên nén hương bùng lên cháy rực. Ngực của ông Cường lúc này đau buốt lạ thường. Ông nhớ lại, mãi mới vẫy được lửa, cắm lên bát hương thì ngoài công trường báo về có sự cố. Vái vội mấy vái, tôi chạy ra. Sau khi bơm nước từ con sông lên, những công nhân làm việc phát hiện rất nhiều cột gỗ lim đóng thành hàng dưới lòng sông. Ông Cường thấy vậy liền chỉ huy người nhổ cột lên – nhưng chiếc máy xúc vừa nhổ được hai cọc thì tự nhiên nó bị mất kiểm soát, trôi xuống sông. D. Ngăn nước đột nhiên lúc đó cũng vỡ, khiến nước tràn vào ngập kính chiếc máy xúc. Chưa kịp hoàng hồn thì tiếng người hét toáng lên. Thì ra trong đống bùn được xúc lên toàn chứa xương thú vật, xương người, đồ sắt, đồ đồng, đồ gốm như tiền cuỗng, tiền đồng, bát đĩa, kim khâu, dao, liềm. Lúc này ông Cường mới ý thức được đây không còn là chuyện nhỏ nữa. Ông cho người gom tất cả những di vật tìm được rồi báo cho Bảo tàng Hà Nội biết chuyện. Sau đó, người của viện bảo tàng đến hiện trường thu nhặt cổ vật mang về. Mọi chuyện chưa dừng lại. Tối hôm đó anh Hùng, người lái máy xúc nhổ cọc đang khỏe mạnh trượt lên cơn động kinh. Người cứ quay tròn như gà bị cắt tiết, miệng sủi bọt mép, mắt trợn ngược lên. Gia đình nhà anh Hùng biết có sự lạ, tức tốc, sắm lễ vật ra bờ sông, vừa khóc vừa lễ. Ông Cường nói, thật sợ, lễ xong đốt vàng mã được một nửa, thì điện thoại ở nhà báo tin Hùng đã tỉnh lại. Mời thầy cúng hóa giải nhưng không ai đủ khả năng. Lúc này ông Cường đã không biết làm sao. Có bạn bè mách ngoài Hải Phòng, có ông thầy Pháp rất hay, Thế là ông Cường liền phóng xe đến đó mời thầy về trừ tà giúp. Nhưng khi biết sự tình thì thầy Pháp bỗng trừng mắt nói Này, chỗ ấy âm khí nặng nề, sức tôi không trừ được. Ông Cường phải nài nỉ mãi thầy Pháp mới chịu về Hà Nội, nhưng ông chỉ dám làm lễ cầu an ở bờ sông. Làm xong trong đêm, thầy Pháp liền tức tốc về lại Hải Phòng. Mấy ngày sau, từ kết luận của Viện Bảo tàng và các nhà sử học, ông Cường mới biết đây là trận đồ bát quái yểm trấn giữ cửa thành Đại La từ thế kỷ thứ 9. Giáo sư Trần Quốc Vượng còn căn dặn ông Cường phải cẩn thận, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân. Biết việc ông Cường cẩn thận hơn, ông cùng công nhân thu nhặt hết tất cả xương người, liệm rồi chôn cất lại ở bờ sông. Hàng ngày đều phân công người đó đến hàng ngày đều phân công người đến đó hương khói nhưng mỗi ngày phép bùng đất lên thì đều có xương người, đôi khi còn có cả đầu lâu. Thế nhưng công việc cũng không tiến triển, đề cứ đắp lên thì lại vỡ, bởi vì đã đổ cả gia tài vào đây nên ông Cường không thể dừng dự án này lại, nên một mặt ông đổi mới kỹ thuật thi công, mặt khác vẫn tìm đến các thầy pháp có tiếng về hóa giải, nhưng tất cả đều bất lực. Bị đá kích về thể xác lẫn tinh thần – nhiều công nhân đã bỏ việc không làm nữa. Nhà sư chịu vạ lây vì hóa giải trận đồ trấn yểm. Đến tháng 11 năm 2001, sau nhiều lần nài nỉ, ông Cường đã mời được Thượng tọa Thích Viên Thành ở Chùa Hương về làm lễ cúng. Vừa đến nơi, thầy đã ngồi xuống nhắm mắt niệm Phật. Niệm một lúc, thầy đứng lên nói, đây là trận đồ trấn yểm rất nguy hiểm, vì vậy các đệ tử thầy sẽ lập đàn tràng hóa giải. Sau đó, thầy lập đàn hóa giải trấn yểm ở bờ sông. Lễ xong, thầy nói, mặc dù thầy đã cố hóa giải, nhưng anh em phải cẩn thận. Còn anh Cường thì phải chịu nhiều hậu quả. Gia đình, anh em, con cháu cũng gặp họa. Sau đó thầy buồn buồn nói, việc cái đàn tràng này tính mạng thầy cũng khó giữ. Chuyện càng khiến anh Cường giật mình hơn là 3 tháng sau, ông nghe tin thầy thích viên thành, viên tịch. Các đệ tử kể lại, trước khi qua đời thầy có nói rằng thầy mất là vì trận đồ trấn yểm ở sông Tô Lịch. Thế nhưng công việc cũng không tiến triển được, đê đắp lên là vỡ, đặt đá xuống thì đá chìm nghiễm. Sau đó ông Cường thuê một dàn khoan, khoan mấy mũi để thăm dò. Quái dị là cứ hạ mũi khoan xuống một đoạn là mũi khoan gãy ba lần đều như vậy. Chủ giàn khoan không đòi tiền công, lẳng lặng tháo giàn khoan đi mất. Công nhân liên tục mộng thấy người âm, người thân bị vạ lây. Những công nhân thi công, ban ngày thì gặp tai nạn lao động, đêm đến thì mơ thấy ma quỷ, hay những người mặc áo the, khăn xếp đánh đuổi không cho nằm. Một công nhân xây lắp quê ở Nghệ An tên là Thưởng, khi ngủ ở láng công trường đêm nào anh cũng nằm mơ thấy một cụ bà. Bà nắm tóc đuổi anh đi và nói, đây không phải chỗ kiếm ăn của mày, về quê mà sống. Nhưng anh Thưởng không nghe theo, chỉ cho rằng đó là mơ, nên không những ở lại làm mà còn động viên các công nhân khác tiếp tục được 3 hôm thì vợ anh làm cấp dưỡng cho công nhân đã bị bỏng cấp độ 3 toàn thân. Sợ quá, anh đưa vợ đi bệnh viện và bỏ việc luôn. Một trường hợp khác là anh Hoàng quê ở Ninh Bình làm đốc công. Có hôm vừa dẫm chân lên đầu cục gỗ thì liền nhận được tin từ quê rằng bố anh ốm thập tử nhất sinh phải cấp cứu anh Nguyễn Văn Nông, thủ kho là người tích cực trong việc thu lượm các hài cốt và di vật thì mẹ bị tai biến mạch máu não. Sau khi thầy thích viên thành làm lễ hóa giải yếm trừ, anh Trần Văn Lợi, người Bắc Giang, xông sáo nhất nhảy xuống lòng sông vét bụng. Vừa lên bờ tắm rửa xong thì nghe tin nhà ở quê bị cháy rụi. Một đứa cháu rất thân với anh đột ngột qua đời. Anh Cường chua xót nói, các công nhân sợ hãi nghĩ việc cả Chiều chiều đứng bên bờ sông hoang vắng Lòng tôi bỗng chua xót Tôi có tội gì đâu Mà thánh thần hại tôi đến nỗi này Chuyên gia vào cuộc vì sự việc quái dị nơi ông Cường thi công đã ảnh hưởng đến nhiều người nên các chuyên gia khoa học và nhà ngoại cảm đã vào cuộc tìm hiểu. Các nhà khảo cổ và sử học giải thích rằng đoạn sông Tô Lịch này là di tích nằm trong quần thể chính của Tây Thành Đại La. Còn các nhà tâm linh thì nói nơi đây là trận đồ trấn yểm tà ma đã giam giữ rất nhiều ma quỷ. Những bộ xương được tìm thấy rất có thể là xương người bị tế sóng chôn lúc làm lễ trấn yểm bởi vì ông Cường đã mạo phạm đến chỗ của họ nên mới bị ma quỷ ám những người tham gia đều phải chịu vận rủi. Lúc đó ông Cường nói, chuyện thánh thần ma quỷ không ai nhìn thấy. Nhưng những sự rủi ro mà chúng tôi gánh và chịu đựng thì quá đáng sợ. Đổ cả gia tài vào công trình nên phải làm đến cùng. Sau đó không lâu, một công nhân tinh Thủy quê ở Ninh Bình xuống lòng sông để chặt cọc gỗ tiếp tục thi công công trình – thì ngay trong đêm đó anh đột nhiên phát sốt nặng phải chuyển đến bệnh viện. Mọi việc chưa dừng lại, sáng hôm sau anh Thủy nhận được cuộc gọi từ người nhà báo rằng mẹ anh ở quê bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Đang đau buồn thì ngay chiều hôm đó anh nghe tin đứa con đang học lớp 7 của anh ngã từ trên hè xuống sân bị gãy xương đùi. Điều kỳ lạ là từ hè xuống sân cao chỉ trên nhau 30cm. Qua ngày hôm sau, mẹ anh bị đứt mạch máu não. Tâm trạng lúc đó của anh rất khó tả. Mặc dù còn đang sốt, nhưng anh vẫn vùng dậy chạy vào ngôi đền bên bờ sông làm lễ, rồi mới bỏ về quê. Ông Cường lúc này cũng tiến thoái lưỡng nan bởi vì ông đã bỏ hết vốn liếng vào công trình lần này. Ông nói, nếu bỏ đi thì không chỉ nguy mình tôi, mà còn nguy cả nhà, cả họ. Ông bức xúc chia sẻ. Sự việc này không phải nhỏ, nhiều người đã biết đến, báo chí cũng đưa tin. Nhưng khi ông báo cáo việc này với phía công ty chủ thầu thì không những giám đốc không quan tâm giúp đỡ mà còn nhạo báng chê trách ông Cường. Cho nên ông quyết tâm vì vốn liếng vì sĩ diện của một kỹ sư xây dựng, tôi bàn với anh em thân tín quyết tâm làm đến cùng. Thầy Pháp cao tay giải trận đồ. Trong công ty vẫn có một vị lãnh đạo rất thông cảm và ủng hộ ông. Người này hỗ trợ ông Cường tìm các thầy cúng có danh tiếng khác để trừ tà. Trong đó có một người gọi là thầy Mão, nhà ở Vĩnh Tuy, Hà Nội. Sau nhiều lần đến mời, thì đến tháng 6 năm 2002, thầy Mão mới đồng ý đến công trường làm lễ, lập đàn tràng giải trận đồ bát quái. Lần này, đàn tràng làm rất lớn, có lễ mặn hoa quả hương án cờ phướng không thiếu thứ gì toàn bộ ban lãnh đạo công ty đều đến dự duy chỉ có ông giám đốc lúc trước cười nhạo ông cường là không đến trong hai ngày hai đêm cúng lễ có hàng trăm người đến xem vô cùng náo nhiệt sau khi làm lễ xong thầy mão nói cậu đào khúc sông này là cậu khổ rồi bây giờ cậu có thể làm xong việc nhưng nhà cậu sẽ gặp nhiều tai vạ lớn cậu sẽ mất tất cả những gì quý giá nhất. Anh em cậu sẽ tan gia bại sản, gặp nhiều sự oan khuất. Tôi làm lễ cho cậu tôi sẽ bị trả giá. Mặc dù tôi không mất mạng, nhưng tôi e rằng sẽ không được như trước. Vừa về đến nhà thì thầy Mão đột nhiên ngất liệm đi. Trong khoảng nửa tháng sau đó, ông Mão lúc mê lúc tỉnh, lúc thì kêu đau đầu, lúc thì kêu khó chịu trong người – người nhà thầy máu liên tục đưa ông đi khắp các bệnh viện, nhưng không bác sĩ nào biết ông bệnh gì, cứ vậy mãi sau ông mới tự khỏi, nhưng từ đó sức khỏe yếu hẳn đi. Qua sự việc lần này, ông Cường mới tin chắc rằng sự ra đi của thầy lúc trước là do lập đàn tràng phá giải trận đồ trên sông Tô Lịch. Nhưng lần này rất lạ, vì sau khi thầy Mão làm lễ xong, thì mọi việc trên công trình tiến triển có vẻ thuận lợi hơn nước không chèn vào, kè đập cũng không bị sụp lỡ. Cứ như thế nhóm của ông Cường làm được 150 mét chiều dài, quá một phần ba đoạn sông mà ông đã nhận. Đến đây thì ông Cường quyết định dừng lại vì ông đã kiệt sức, cộng thêm vốn liếng đã cạn, không thể vay mượn thêm được nữa. Gặp vận rủi khi lấy đồ của người âm. Ngày 24 tháng 7 năm 2002, một cán bộ Ủy ban Dân tộc Trung ương tên là Tuấn đến tìm ông Cường. Vào năm ngoái thì đội thi công của ông Cường có vớt lên một số cổ vật từ dưới sông. Ông Tuấn có đến xin Cường một cái bát hoa cúc thời nhà Lý, mang về để trong nhà trang trí. Nhưng cũng từ lúc đó, gia đình ông luôn lục đục làm ăn thất bại. Khi đi qua Lào công tác, một thầy cúng vừa nhìn thấy ông Tuấn thì hoảng hốt nói – anh có cầm vật gì của người âm không? Ông trả lời, không có ạ. À. Ông thầy cúng lắc đầu, anh phải nhớ lại thật kỹ đi. Tôi thấy sau lưng anh có rất nhiều người âm đang đòi anh cái gì đấy. Hình như là bác ăn cơm thì phải. Anh lấy của họ dưới sông, làm cho họ không có bát ăn cơm. Anh phải trả họ ngay, không thì gây go đấy. Lúc này, ông Tuấn chợt nhớ lại chuyện cái bát, toát cả mồ hôi ông đành bỏ dở chuyến công tác quay về Hà Nội sắm sửa lễ tạ tội và trả cái bát vào dòng sông Tu Lịch đúng chỗ đội thi công của ông Cường đã vớt lên. Suốt cuộc thì, nguyên nhân của những tai nạn bất thường trên là gì? Tại sao các thầy cúng đều phải bó tay hoặc gặp vận rủi? Liệu có điều gì ẩn giấu sâu xa hơn về cái gọi là trận đồ trấn yểm sông Tu Lịch này không? Bà nghĩ sao về điều này? hãy bình luận bên dưới để mọi người được biết nhé. Nếu thấy video có ý nghĩa, đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè nhé.